có những thử thách khắc nghiệt mới thúc đẩy sự bứt phá ngoạn mục hư thượng mặt sắc thay miền nam của bộ đã trở lại và đất sẽ chinh phục những đại hội này quá mô hình gần đột phá hãy sự thật ấn tượng nắm lấy cơ hội bơi cùng cá mập hết chìm mênh mông Ôi chết, đã 10 giờ tối rồi Tít tú đi ngủ đi thôi Ngày mai Chúng ta đang sống giảng Các con nhớ chuẩn bị thở cho đầy đủ và dậy sớm, nghe chưa? Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, công nghệ đóng vai trò then chốt. Tôi luôn tìm kiếm những ý tưởng công nghệ đột phá phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của cộng đồng. Cộng đồng. Chúng tôi luôn luôn tìm ra những cách đi mới để thích nghi với sự thay đổi của thị trường và mang lại của thị trường. Bố. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sắc chảnh Việt Nam Thẩm mỹ của anh Báo cáo cô hiệu trưởng, em gái này Thẩm mỹ Chúng em giờ mới tìm thấy ạ à. Nín đi em, tụi anh sẽ đưa em về trường nhé Đỉnh con mẹ mày, bố mày nhợt với mày đấy à Được Tao lấy mày gả đón Chiều học xong Xem Short Time Việt Nam Mệt lắm Đừng Xem học nữa đâu mệt Xem học Đây là mệnh lệnh hiểu chưa Xì Có cái đồn thì con bà mày à? à thế làm sao mà áo có cậy gần nhà nhưng mà nhà gạch cần chuồng nha <laughs> Nhà tao ở xa nhà này gần Nhà thằng nào ở chuồng Ê bẩm xuống đấy nó xuống đây làm oai hả Tao lên đây này Kangaroo Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam Tôi thẩm mỹ của anh cũng khá Bố này chào hỏi tử tế lại quay ra thể hiện cái thái độ láo lồn là thế nào nhỉ Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi